thì à, trước đó mình có nhận định cho tất cả anh em những cái trận đấu ngày hôm trước cho tất cả anh em đó là mình nhận định cái cho anh em cái trận nè à, soi kèo trọng chọn qua xếp và Ba Lan thì trận này mình cho tất cả anh em nằm Ba Lan và nằm tài thì anh em húp được cái mã tài của Ba Lan nha còn trong nhóm của mình trong tối hôm qua trong tối hôm qua thì mình đã cho kèo tất cả anh em trong nhóm của mình là nằm những cái mã kèo này nè nha anh em thì anh em cũng thấy đây hồi ngày hôm qua mình cho tất cả anh em là bốn mã kèo thì cái mã kèo đầu tiên là mình cho tất cả anh em là cái mã kèo Hàn Quốc và thằng Colombia mình cho tất cả anh em nằm Hàn Quốc chấp 0.25 và nằm tài Hàn Quốc nằm tài hiệp 1 thì anh em đã húp được hai mã kèo tài và anh em chỉ thua được nửa mã kèo này thôi là anh em đã húp được full hai mã kèo rồi nha đó là trận Hàn Quốc là anh em đầu tay là anh em đã húp được full hai mã kèo xong rồi mình gửi đội hình của Pháp nè anh em Ba Lan nè và Bỉ cho tất cả anh em nè cái kèo Pháp thì mình cho anh em nằm Pháp và nằm tài thì anh em húp full được hai mã kèo này húp full hai mã kèo nha anh em pháp và tài anh em được húp full và cái kèo ba lan kèo ba lan thì mình cho anh em nằm dưới nằm xỉu thì anh em thua cái mã kèo này nhưng mà anh em thua mã kèo này còn cái kèo bỉ mình cho anh em nằm trên bỉ trên bỉ đây còn trong cái lúc mà có đội hình ra sân á thì mình kêu anh em vào mạnh tay kèo bỉ anh em nhé kèo này ngon nha là lúc đó mình xem được cái đội hình của bên phía Thụy Điển và đội hình của Bỉ rất là ngon bởi vì mình kêu anh em vào mạnh tay thì lúc đó anh em cũng đã húp full kèo thì tối qua anh em cũng lời bọn nha Điều tối đêm trước thì anh em cũng vẫn lời thì anh em đã húp được full mấy mã kèo rồi thì còn anh em nào mà đang chơi bên ngoài mà anh em muốn vào nhóm của mình để anh em đầu tư được nhiều mã kèo hơn á thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn anh em vào nhóm của mình để anh em chơi được nhiều mã kèo hơn thì mình mới đây mình cũng vừa nhận định cho tất cả anh em cái giải U23 Cúp Doha nữa nha anh em mình có nhận định cho tất cả anh em hai giải này nè và bây giờ mình sẽ vào nhận định cho anh em lượt thi đấu thứ hai trên à, cái bảng um, bảng C nha anh em giữa cái bảng thi đấu của Anh thì um, Anh và Ukraine diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 26 tháng 3 nha anh em thì hiện tại trên bảng xếp hạng của FIFA là thằng Ukraine đang đứng vị trí thứ 26 trên bảng xếp hạng và thằng Anh đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng thì anh em thấy trong cái lượt thi đấu đầu tiên là Anh thắng Ý với cái tỷ số là 2-1 thì thằng Anh đang vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng với có 3 điểm dư một bàn thắng sau một vòng đấu nha anh em. Còn trong khi đó Bắc um, Dosia thì đang có 3 điểm và dư một bàn thắng và sau một trận đấu luôn thì Urena chưa thi đấu một trận nào là trận này là trận đầu tiên của Urena thì à, trận rồi thì anh em thấy thằng Anh Tung với cái đội hình hết sức mạnh hết sức có thể để có thể um, à, nắm chắc cái điểm đặng đi tiếp vào vòng trong nha anh em chứ um, giống như thằng Italy hồi mùa rồi thì um, đã um, đùa đùa dẫn dẫn xong lại không được vào World Cup thì lại tiếc nha anh em thì đó bởi vậy đợt này những ông lớn rút kinh nghiệm phải lấy trước chắc ăn có điểm trước rồi à, lúc sau mới đá à, từ từ nhã nhã nha anh em thì um, trong cái bảng đấu gồm có 5 đội thì nó có 8 trận 8 trận lần nha anh em, lượt đi và lượt về tới 8 trận lận thì à, à, lượt đi thì anh em cứ nằm mạnh tay vào thằng Anh đi, còn tới lượt về Anh đủ điểm rồi thì Anh nó sẽ thả thì anh em lúc đó anh em mình sẽ cập nhật kèo sau. Thì mình sẽ tiến vào cái phân tích mà gần nhất của hai đội nha anh em. Thì anh em thấy thằng Anh trong trận rồi dù bị thẻ đỏ ở phút uh, 70 hay gì anh em nhưng mà vẫn ăn với cái tỷ số 21 trên chấm trên sân nhà của Italy thì à, trước đó nữa anh đang có phong độ rất tốt trong cái chuỗi trận gần nhất từ à, um, World Cup tới bây giờ nha anh em thì à, World Cup thì lúc trước mình cũng có nhận định phân tích cho tất cả anh em trong những trận gần nhất của thằng à, Anh rồi còn mình tiến vào cái phần thành tích gần nhất của Ukraine thì Ukraine cũng không được vào dự World Cup nha anh em không được vào dự vào World Cup nhưng mà anh em thấy cái chuỗi trận trước đó của Ukraine thì cái phong độ của Ukraine cũng rất tốt nhưng Ukraine đang vắng mặt trong vòng một năm nay là chưa có đá nha anh em là từ năm 22 2022 tới bây giờ là Urina chỉ mới vừa giao hữu với thằng Brentford um, câu lạc bộ Brentford thôi ăn với tỷ số là 2-0 thì uh, à, Urina có um, tổng thống Zinchenko thôi nha anh em thì có một cái cầu thủ đó đang đá cho um, đang đá cho Man City hay gì anh em à ông Zinchenko đang đá cho Arsenal nha anh em thì à, trong chuỗi trận trước đó dòng loại của um, World Cup á, thì anh em thấy Ukraine cũng có phong độ rất tốt nha. Trong 6 trận thì Ukraine đã thắng 3 trận và để hòa 2 trận và để thua một trận trước Scotland. Thì anh em thấy đây, Ukraine nè, hòa Scotland nè, hòa hòa chỉ có ờ, thua để thua chỉ có lên với tỷ số 3-0 nè, để thua Ireland nè anh em. Và để thua thằng America ăn mà America với tỷ số là 5-0 thì anh em thấy cái phong độ gần gần nhất á, của thằng uh, Ukraine cũng rất là tốt nha còn trong cái lịch sử đối đầu của thằng Urena và thằng Anh á, thì trước đó là 2012 2013 thì lúc đó những cái cầu thủ lứa trẻ của thằng Anh chưa có nổi lên thì à, lúc đó còn thằng Urena còn cầm quà được hiện tại bây giờ lúc trận đấu gần nhất à, trong cái uh, trong cái vòng bảng của World Cup á, thì thằng Anh có ăn thằng Urena với cái tỷ số là 4-0 thì anh em thấy na hiện nay cái đội hình của thằng Anh đang rất là mạnh trên nói chung là đứng thứ năm trên bảng xếp hạng thế giới rồi anh em thì mình sẽ tiến vào cái trận đấu gần nhất của thằng Anh thằng Anh với thằng Ý thì anh em xem à, trận đó mình có nhận định cho tất cả anh em là có thể đầu tư cái mã tài thẻ được nha thì đây cái đội hình à, hôm trước mà thằng Anh gặp thằng Ý nó tung ra cái đội hình à, 433 nha anh em thằng công cao nhất là Jack Velis nè Hurricane nè Hurricane là đội trưởng nè Boka Yosaka nè Philip nè Raike nè Bellingham nè thì anh em thấy thằng Anh tung ra cái loại hình rất là mạnh thì anh em thấy hầu như đã hai bên đội rất là nhiều thẻ vàng nè bên phía um, Ý thì ba thẻ nè anh em, bên phía Anh ba thẻ thêm một cái thẻ đỏ nó thành chín thẻ rồi. Thì anh em thấy trong trận rồi tới tới chín thẻ lần thì anh em nào mà đầu tư cái trận rồi mà đầu tư tài thẻ là quá là ok luôn nha anh em. Còn góc góc thì à, anh em có thể nằm cái đội tuyển Anh chấp góc được trận rồi mình cho tất cả anh em nằm tài góc 9.5 thì à, à, anh nó bảy qua gốc nè anh em ý ý nó bảy qua gốc anh nó ba gốc nè thì anh em có thể đầu tư màu cái mã tài gốc được nha cái trận này thì anh em cứ đầu tư vào cái mã tài gốc thì quá ok thằng anh đá lúc nào cũng gốc rất là nhiều nha anh em thì hiện tại mình nhận định hơi sớm nên cho tất cả anh em nên chưa có một cái đội hình dự kiến nếu mà theo à, mình à, phỏng đoán thì à, bên phía đội tuyển Anh sẽ chơi với cái sơ đồ y như vậy nữa anh em ba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 thì cái trận này nhà cái đang đánh giá thằng Anh rất là cao trong cái trận này thì thằng Anh sẽ quyết thắng trong cái trận này tỷ số phải từ hai bàn thắng đấu lên thì nhà cái mới đưa ra là thằng Anh chấp với cái mã kèo là 1.5 và tài xỉu 2.75 thì cái trận này anh em có thể vào cái mã đầu tư là cái mã thằng Anh chấp 1.5 được nha thì tại sao mình khuyên anh em đầu nên đầu tư vào cái mã thằng Anh chấp 1.5 thì đây anh em thấy trên một cái um, trên cái bảng đấu của thằng Anh thì anh em thấy thằng Anh đang đứng vị trí thứ ba trên bảng à, thứ tí thứ nhất trên bảng xếp hạng có 3 điểm sau một vòng đấu thì à, mới chỉ lượt đi mà cặp chỉ nó được hai đội thôi anh em thì thằng Anh có cơ hội đang được lợi thế là kèo trên mát kèo trên thì thằng Anh nó sẽ thắng thắng um, thắng để um, nắm chắc cái vé đi vào vòng trong nha anh em nắm chắc cái vé đi vào vòng trong chứ nếu mà để dây dưa dây dưa thì uh, sẽ có cái cơ hội bị lội giống như đó tại bảng đấu này gồm có ý nữa nè và có Barcelona nữa nè thì bởi vậy anh mình mới khuyên anh em nên đầu tư vào cái mã kèo thằng anh chấp uh, ờ, 1.5 trong cái trận này cho mình còn mình sẽ tiến vào cái phần mà chốt kèo trong cái trận này cho tất cả anh em luôn nha thì uh, tiến vào cái phần chốt kèo thì đây thì uh, chốt kèo vòng loại euro nha anh em thì uh, vào lúc 23 giờ cả trận anh em cứ nằm thằng anh chấp 1.5 anh em chọn thêm một cái mã tài 2,75 cho mình thì anh em thấy trong cái trận đấu gần nhất mà thằng Anh gặp thằng Ukraine vào lúc 2021 thì cái trận đó thằng Anh thắng thằng Ukraine với cái tỷ số là 4-0. Còn cái trận này mình dự đoán thằng Anh sẽ thắng thằng Ukraine với cái tỷ số là 3-1 thì anh em có thể vào cái mã tài mạnh tay cho mình. Còn hiệp 1, hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã thằng Anh chấp 0.5 0.5 nha anh em còn tài xỉu hiệp 1 thì anh em có thể vào rung được anh em cứ vào nhóm của mình mình sẽ báo cập nhật cái kèo rung cho tất cả anh em trong nhóm luôn còn anh em nào mà muốn chơi được cái kèo gốc đồ á thì anh em cứ um, liên hệ trực tiếp qua cho mình mình sẽ cập nhật trong nhóm cho tất cả anh em anh em muốn chơi được nhiều kèo hơn thì anh em cứ việc liên hệ qua cho mình còn cái việc mà kèo thì mình sẽ cập nhật trong nhóm cho tất cả anh em luôn anh em không cần phải lo về cái vấn đề kèo nha thì đó là cái phần nhận định của mình về cái trận của thằng à, anh và thằng Ukraine thì anh em nào mà đang xem thấy hay á, thì để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh để mình đạt cột mốc nhiều người đăng ký kênh hơn còn anh em nào mà muốn vào nhóm của mình á, để đầu tư được nhiều mã kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình hoặc à, đó là 0937 072613 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em à, hướng dẫn tất cả anh em vào cái nhóm của mình để anh em có thể được đầu tư nhiều mã kèo hơn và anh em có thể kiếm được lợi nhuận nhiều hơn thì anh em thấy một trong một đêm nó có tới tầm cả chục trận nhưng mà mình chỉ sàng lọc và mình gửi cho tất cả anh em bốn trận để anh em kiếm lợi nhuận mỗi đêm anh em kiếm bốn trận bốn trận vậy là anh em quá là lợi nhuận quá là tốt luôn thì đó là cái phần nhận định của mình còn anh em nào mà muốn vào nhóm mình chơi thì anh em cứ việc liên hệ cho mình thôi thì đến đây mình cũng sẽ kết thúc video thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau